ở phần trung tâm của màn hình đúng không là có phần phần kéo widget vào đây đó thì anh chị bấm vào dấu cộng này dấu cộng này ở đây là chúng ta có rất nhiều section đúng không section là gì một section là có một trang đúng không à có một, có một cột này hai cột này ba cột bốn cột và một cột nhỏ bên trái và cột to bên phải lại cột to bên phải cột à cột to bên trái cột nhỏ bên phải đấy ví dụ mình chọn là hai cột đúng không bị bấm chọn hai cột này thì sẽ đấy là nó nhảy ra này thì ra hai cột đúng không thì anh chị hình dung này để ý này cái phần viền xanh xanh này nhá viền xanh xanh đấy là một section nhá chị nhá viền xanh này chính là một section đó nhận biết đấy section là một gì là một cái mảnh ghép anh chị ạ một mảnh ghép để tạo lên lên page đó thì section này anh, anh chị tư duy là à mình nên bố trí như nào ví dụ là gì cột bên bên trái mình là hình ảnh đúng không thì mình lại bấm dấu cộng nhé trong section này có hai cột đây chị gì là gọi là column nhé này tiếng việt sửa cột này đúng không mình bấm vào đây thì mình muốn thêm hình ảnh vào đơn giản thôi hoặc là mình muốn thêm video vào mình ở cột bên trái này ở phần sidebar bên trái nhé có phần tìm kiếm này ví, ví dụ mình muốn đưa video vào thì mình ghi là video video này chị xem ở đây video rồi mình mình cầm mình kéo rồi mình thả vào đây đúng không rồi thấy chưa đó là ra video đấy bây giờ mình ờ, ví dụ mình có một video ở trên kênh youtube đúng không mình lên kênh của mình vào mình lấy vào đây là cấp chúa giới thiệu khóa học để lấy được đường link video ở trên youtube anh chị đây ở kênh, kênh youtube của mình mình có phần chia sẻ mình bấm vào chia sẻ này và sau đó mình bấm vào phần sao chép đường link nhé đó mình chuyển qua đây và đây chị rồi mình, mình xóa cái link cũ mình dán vào đây pass vào đây đó và mình bấm vào cập nhật đấy bây giờ bấm chạy thử nhé bây giờ bấm thử đấy muốn xem thử cái trang này nó hiển thị như nào nhé anh à, chị bấm vào cái cái mắt này ở bên bên dưới có phần là cái mắt này sẽ bấm cái mắt này nó nhảy ra cái page mà một cái page mới đây chính là lên page của mình này đó có mỗi cái này rồi đúng không yên tâm nó xấu xấu nhưng nó chưa đẹp để chị cứ khám phá từ từ rồi giao diện hiển thị ở trên mobile như thế nào được cái là gì cái Elementor này cho chúng ta thì hiển thị giao diện ở trên mobile thì chị bấm vào đây này <clears throat> anh chị chú ý nhá anh chị kéo chuột xuống phần dưới cùng đây có phần chế độ responsive này đúng không anh chị bấm vào đây là, nó giao diện đây hiển thị giao diện ở trên gì ở trên điện thoại đó nó hiển thị ra này đúng không anh chị muốn chuyển lại giao diện ở trên máy tính anh chị bấm bấm nó quay trở lại tức là còn bên trái mình để video còn bên phải mình để gì bên phải mình muốn để video thì đơn giản thôi anh à, anh chị bấm chuột vào đây đúng không mình bấm chuột đúng không mình làm lại nhá có cái nút bút chỉnh sửa màu xanh này mình bấm chuột rút chuột trái này mình kéo mình thả sang bên phải này đấy thấy chưa đó là gì video mình để bên phải bên, bên trái mình muốn để tiêu đề đúng không anh chị lại bấm vào dấu cộng hoặc không muốn bấm vào dấu cộng đấy chị lại bấm vào cái phần phần ô vuông bên trên đây này góc góc góc trái nhá góc phải của cái xe ba này của mẫu vuông này thì mình muốn để vào tiêu đề thì nó có phần heading nhé heading này tiêu đề này anh chị kéo anh chị thả vào đây đúng không ví dụ anh chị để tiêu đề là gì à lộ clip 8 phút của chuyên gia Phạm Thanh Bình đúng không nộ clip 8 phút nghe học không chị ơi không xem không đây anh chị xem này đấy lộ clip 8 phút của chuyên gia phạm thanh bình ok cái chữ này đúng không cái chữ này nó là màu xanh nhạt này anh chị muốn sửa chữ thì chúng ta làm như thế nào và anh chị này chuyển sang phần kiểu này à, trước khi chuyển sang phần sửa màu chữ thì anh chị chú ý này chú ý nhá như thế này bây giờ mình à, mình sẽ giải thích luôn này thì đây chính là một cái phần heading nhá là tiêu đề tiếng Anh heading là cái là, là cái tiêu đề đúng không tiêu đề hết phía, phía, phía, phía trên đấy đúng không tiêu đề rồi thì anh chị xem là phần tiêu đề này ở nó có ba mục chính nội dung kiểu và nâng cao cứ bình tĩnh anh chị nhá mình biết là anh chị thấy phần này càng khó hơn đúng không anh chị cứ bình tĩnh không sao cả rồi cứ làm thì quen thì trước sau là gì anh chị làm ở nền tảng nào vậy thôi đó cũng kéo thả cũng sửa rất là nhanh như này ok nhá anh chị để ý này ở đây có phần liên kết đúng không nếu như chị dán liên kết vào đây thì mình sẽ dán một liên kết là uh, phạm thanh bình.com đúng không mình copy đường link của website của mình là phạm thanh bình.com mình bấm sao chép và mình chuyển sang đây và mình dán liên kết vào đây dán vào đây đúng không đấy thì khách hàng là họ bấm vào cái, vào cái chữ này mà nó sẽ nhảy sang cái website của mình luôn đấy nhảy sang gì đường link đúng không đó anh chị chú ý này có phần bánh răng anh chị mình bấm vào bánh răng mình tùy chọn liên kết bánh răng này à nếu như khách hàng họ bấm vào cái chữ này thông thường là gì nếu mà mình không chọn mình mình không bấm vào cái bánh răng này đó hình bánh răng mình nói hình bánh răng cho nó dễ mà tùy chọn liên kết nó khó hiểu đúng không mình bấm vào hình bánh răng nếu như mình tích vào phần mở trong ô cửa sổ mới đúng không thì sau khi khách hàng họ bấm vào cái dòng tiêu đề này thì nó sẽ nhảy sang một cái tab mới làm thử nhá mình bấm cập nhật này làm xong một thao tác anh chị nhớ lưu lại và bấm cập nhật cho mình đúng không đấy thì bên này nó tự tự xoay xoay nó nó tự cập nhật cho mình luôn này đấy, mình thử đúng không đấy ra này bây giờ mình bấm vào cái chữ đúng không bấm vào cái tiêu đề bấm vào chữ này nó sẽ nhảy tab mới này đấy, nhảy chưa nhảy rồi đúng không nếu như mình mà không tích vào đây thì sau khi mình bấm vào đây bấm vào lộ clip 8 phút của chuyên gia phạm thanh bình đúng không khi bấm vào cái tiêu đề này thì cái website nó hiển thị ở trên đây luôn ví dụ mình à, mình không tách đúng không mình bấm vào cập nhật rồi đấy thì giờ mình bấm vào đây này bấm chiêu nó không để tab mới đúng không mà nhảy gì nó vào trực tiếp cái trang website vào website này ở trên gì ở trên trình duyệt đó luôn ở trên cái tab đó luôn mình bắt trở lại nhé thông thường mình sẽ để gì mở cửa sổ trong gì trong đây và sau đó là anh chị bấm phần thuộc tính gì thêm no follow thì, thì cái phần phần liên quan đến phần phần uh, phần kỹ thuật phần phần uh, phần sâu hiểu về website nhé đấy bây giờ mình giải thích cái phần này này anh chị bảo thầy bình ơi cái no follow là cái gì đấy yên tâm sau này mình sẽ giải thích cho anh chị trước mắt này chị cứ làm này trước đi đó chưa tích vội nhá cứ để đây đấy thì nó liên quan đến phần con nhận của Google nó nó chạy tới đâu sang đâu đúng không đó. nếu như là bấm vào thêm thì con nhận nó sẽ chạy Ờ, đầu tiên nó con nhận nó đo đường vào đây nó bấm sau đó chạy sang website phản anh bình chẳng hạn này đó thì phần này mình nói sau tiếp theo đến phần gì phần kích thước này anh chị muốn kích thước tiêu đề nhỏ hay to nhỏ chẳng hạn này đó hoặc là lớn này hoặc là size XL nó, nó bự chả bá này đúng không thì mình cứ để là gì mặc định đi xíu nữa mình sửa sau đúng không ở cái thẻ này thẻ H2 này gì H1 H2 này thì anh chị xem lại cái bài giảng trên YouTube của mình nhé là hướng dẫn SEO web ấy thì trong lộ trình này mình hướng dẫn anh chị làm là page chuẩn SEO luôn vì ví dụ là cái đây là một cái tiêu đề là từ khóa tìm kiếm đúng không chứ từ khóa thì anh chị cứ để là tiêu đề là thông thường mình sẽ để tiêu đề là H2 nhé H2 trước để cho nó to lên đó một landing page thì ít nhất là gì mới 3H2 chẳng hạn đó ít là 3H2 ba thẻ H2 và nhiều thẻ H3 đó chỉ có H2 H3 và H1 thôi H1 đó chính là cái gì cái chữ demo rồi rồi đó thì H2 của nó là gì là những tiêu đề nhé tiêu đề quan trọng tiêu đề khai hàng tìm kiếm thì phần này anh chị học đến phần website của mình thì chị mới hiểu được nhé. thì trước mắt anh chị cứ làm làm sao để làm được lên landing page chuyển đổi cao đó thì đây là cái tab số 1 đó là tab về nội dung đó tab số 2 này kiểu phần kiểu này anh chị có thể đổi được màu chữ này đây này màu chữ này anh chị bấm đây này di chuột đúng không nó chuyển đến màu đen muốn chuyển màu đỏ đúng không di chuột đó tuyệt vời không đó bây giờ mình muốn chuyển thành ờ, màu đỏ đi màu đỏ là màu gì <laughs> màu máu ấy gì <laughs> à, mình tiếp để màu đen đó để màu đen tức là phần typography là phần kiểu chữ này mình bấm một cái nút chỉnh sửa nhá tại sao cái nút chỉnh sửa này có cái bút này anh chị này ở chỗ nào có hiệu là cây bút là chỗ đó là chúng ta chỉnh sửa được đúng không typography mình bấm vào cây bút chỉnh sửa rồi kiểu chữ này nó có rất nhiều kiểu chữ thông thường mình hay để kiểu roboto nhé kiểu roboto kiểu thông dụng này mà chúng ta hay sử dụng đó. kiểu phong Việt Nam đúng không thì những kiểu phong Việt Nam đẹp anh chị lên Google chị sợ thôi Google chị sợ đó là gì phong Google nhé phong phong Google đây chị chọn form google cho mình rồi form google.com chị bấm vào đây đó chị chọn cho mình nước nhé ở ờ, ngôn ngữ này à, chọn là ngôn ngữ tiếng Việt cho mình cái xuống chọn tiếng Việt nhé đây Vietnamese đây rồi rồi ngôn ngữ tiếng Việt kiểu chữ tiếng Việt này Roboto này đấy mình hay để kiểu Roboto nó gì nó không có những cái nét mảnh như chị nhá nó thì roto hay nằm trong thiết kế chị nhá thiết kế bảng bảng chữ bảng hiệu đó. họ làm roboto đấy họ anh chị sử dụng open sen này đó roboto consider này là cái chữ nó dài dài nó cao cao lên kéo số rất nhiều cái chữ này đây là buồn hớt và là kiểu chữ này chữ nó nghiêng nghiêng đẹp đẹp anh chị ạ bởi vì anh chị làm thơ ấy, anh chị anh chị để cái chữ này cũng được <clears throat> rất nhiều kiểu chữ chị nhá đó Aston này đó kiểu chữ này là đào tạo hay làm này Rostet à, gì Lobster này kiểu chữ đấy cũng được này đậm nghiêng nghiêng này đó. ví dụ mình à, thích kiểu chữ này đúng không mình bấm đây này mình copy cái tên này Lobster đúng không sao chép này mình chuyển vào đây này kiểu chữ mình để là gì mình dán vào đây đấy nó ra là noster này chị xem này thấy chưa đó là ra này đó không thích thì anh chị để kiểu khác được cứ để nó định ô tô nhé ô tô nó dễ nhìn rồi kích thước này anh là chị muốn kiểu chữ to hay nhỏ chị kéo kéo thả này kéo to ra đấy kéo thả dễ lắm chị ạ đó kéo thả kéo thả cho mình hỏi là ba anh chị là nếu như mình làm được anh chị làm được <laughs> anh chị làm được không anh chị comment cho mình là từ làm khó làm được nào thì thấy mình <laughs> bảo phần khó hơn mà làm được không à, mấy mẹ mấy uh, người cao tuổi làm được không ờ, à, thủy và ngáo này nói như và ngáo làm được đúng không Ừ làm được rồi bà thủy rồi làm được không chát một cái đây chính là gì kích thước chữ gì nhá kéo thả cho to này nhỏ này đúng không đó bây giờ chúng ta muốn kích thước chữ ở mobile như hiển thị như thế nào bấm đây đúng không <laughs> thay vì anh chị bấm vào cái nút uh, chế độ responsive bên dưới anh chị bốn này xem một giao diện ở mobile chị bấm vào đây này có phần kích thước này kích thước chị bấm chuột vào lại là chị chọn gì có máy máy tính bảng này table này th à gì và mobile tôi chọn mobile này đấy, mobile này anh chị là chỉnh sửa giao diện mobile nhá anh chị kéo thả luôn này đấy thấy chưa cho chữ vào vừa này khoảng độ 21 20 pixel đẹp nhá 20 pixel đẹp rồi mobile đó đó sau đó là chị muốn chỉnh sửa như này nhá khi anh chị chỉnh sửa kích thước chữ ở trên mobile thì ở trên giao diện desktop cái chữ này nó không bị thay đổi theo ví dụ ở trên desktop là 27 pixel đúng không 27 pixel ở trên mobile là gì 20 pixel thì anh chị chỉnh ở trên mobile ví dụ mình cho 22 đúng không 23 đi 22 đi 21 đi thì chúng ta bấm lại desktop thì cái chữ này nó không thay đổi trên desktop đó cho nên là gì rất tuyệt vời đúng không độ đậm chữ này 600 này nếu mình cho 100 thì nó mảnh đúng không chữ rất là nhỏ này mình cho là 500 sao đó nó đậm hơn ở transform transform là cái kiểu chữ thì nhá anh chị muốn để hoa hết là chữ thường này đó, nó ra chữ thường đúng không anh chị để chữ hoa đấy rồi anh chị để bình thường như này đấy hoặc để mặc định mặc định này mình đã viết chữ chữ hoa rồi đúng không chữ in hoa đấy kiểu có kiểu là nghiêng động à, xiên sẹo này mình để nghiêng này à, để gì xiên này đó sẽ để mặc định đi phần trang trí này trang trí chị muốn gạch dưới không mình cho gạch dưới này rồi gạch trên này gạch ngang này rồi gạch ngang đấy rồi là không gạch gì hết <laughs> cười ngồi ngáo rồi có thì bà chống chống cầm <laughs> phần này là phần đau não nhất đấy chị ạ khó nhất đấy <laughs> bây giờ vừa cười, và <laughs> như hỏi là tại sao mình không biết hết vậy ông mình có làm nhiều gì ạ <laughs> tức là phần phần like hết này like hết là phần gì tiếng anh là like gì à like là cái cái cái dòng đúng không hết là cái khoảng cách dòng đây là gì là khoảng cách là cái lộ clip 8 phút lộ clip sách 8 phút của chuyên gia phạm thanh bình đúng không <laughs> sách là bởi sách lộn clip tam tam phút nói lộn <laughs> bà hóng hay bà hóng ok nhá thì bây giờ mình muốn à, để cái khoảng cách hai hàng với nhau là thanh bình và đến phần lộ clip 8 phút của chuyên gia phạm đúng không thì đây là cái hai hàng đúng không bây giờ mình muốn cái khoảng cách hai hàng này nó cao cao xíu mình mình, mình kéo thả lại hết này đó khoảng cách ra thấy chưa anh chị nó giãn đúng không nó giãn đó thấy chưa à, hay không kéo thả kéo thả kéo thả đấy sao cho phù hợp với chị nhé đấy nó sát quá này nhiều bà không chưa học chứ nhiều bà không chưa học này thầy Bình ơi không hiểu cái này nó bị sao ấy bỏ cái chữ nó nó đè nhau <laughs> sao Bình hỏi chứ hôm qua vợ chồng chị có đè nhau không có <laughs> đúng rồi chữ đè nhau là phải hải <laughs> lắm chị ơi tức là mình bảo bà chị ơi vui lòng kiểm tra nguyên nhân giúp mình thế là bà bảo thầy mình em để cái phần like hết này là cái chiều cao khoảng cách hai hàng với nhau để nó bị âm 0,1 thì hai chữ nó đè nhau gì nhá không phải hai chữ đè nhau là gì là không phải là tâm minh đâu vợ chồng đè nhau đâu đó là gì đấy khoảng cách hai hàng nó đè nhau anh chị hiểu không đấy mình nói vui để chị đỡ tình ngủ cho phần này kỹ thuật mà mình kéo này mình kéo mình kéo mình kéo đấy thấy chưa khoảng cách ok chưa đẹp chưa rồi đây là khoảng cách ở trên gì ở trên máy tính anh chị nhá tại sao mình làm khác biệt với bọn khác đó là bọn khác nó chỉ tối ưu trên máy điện, điện thoại thôi mà khách hàng nó mở trên máy tính nó nhỏ nhỏ xíu xíu đâu nhỉ hôm trước đầu tiên mình mở cái cái hôm trước chúng ta xem đúng không có rất nhiều cái họ để cái nhỏ siêu siêu ấy dễ thương lắm nhỏ siêu siêu là cái nào Ở cái này không đây là cái nhỏ siêu siêu là chị xem này mở giao diện máy tính ra khiếp đảm luôn có nhiều khách hàng họ ngồi văn phòng anh chị ạ họ bấm quá họ xem họ thấy nhỏ này họ bảo hay là đây là lừa đảo ra sau để nhỏ này tức là sao là những người làm landing biết kiểu này là họ chỉ tối hiểu trên mobile thôi họ tập trung cho khách hàng mobile như chị như chị nhớ một điều như này khách hàng ở đâu thì chúng ta ở đó nhiều khách hàng họ ngồi văn phòng đội nhân viên văn phòng họ rất nhiều tiền anh chị ạ tháng lương cao họ ngồi họ chống cầm giờ giải lao mình biết mà ngày xưa bị nào văn phòng mình biết đi qua làm gì ra mày lướt facebook hả đọc quảng cáo đấy họ bấm vào phát là ra được cái lên page của anh chị anh chị nhá đó ra lên landing page đẹp vừa giao diện mobile vừa giao diện ở trên máy tính nó quay bài học này bây giờ là khoảng cách hàng đúng không bây giờ muốn chuyển sang mobile anh chị bấm này là hết sang mobile này chiêu mobile này đó khoảng cách hàng bây giờ cho khả khói hàng trên mobile đó bạn đè tiếp này kéo như này cho nó giãn giãn ra đó nó giãn đẹp như này đó rồi muốn bảo thầy bình em muốn chỉnh giao diện ở trên gì máy tính bảng mà. có máy tính bảng luôn đây chị bấm vào đây có phần máy máy tính bảng máy tính bảng nó hiển thị như này đó máy tính bảng đấy ui mình không tối ưu um trên máy tính bảng rồi cái menu nó buồn cười quá bình thông thường mình chỉ, chỉ tối ưu ở trên gì ở trên mobile và ở trên máy tính bàn thôi laptop thôi đấy bị chỉ tối ưu hai phần rồi thôi còn mấy, mấy cái bảng này khách hàng ít rõ thì ít nhận đó chú ý đó đây rồi bây giờ là gì để cái chữ rồi đúng không chữ màu sắc anh chị nhớ muốn chuyển đổi màu đỏ thì màu khác anh chị để đó và bây giờ mình muốn là gì mình muốn ở bên dưới cái chữ này gì cho cái giới hạn này còn bây giờ là muốn nhận cái clip uh, sách 8 phút thì phải bấm ngay không hết thời gian đúng không mình cho cái đồng hồ đồng hồ chị kéo xuống này đã nói clip 8 phút quên không phải sách 8 <laughs> phút đúng không thì mình để mình kéo mình tìm đồng hồ khóa chị ghi từ cao đao nhé từ C cho O này cao đao ấy là gì đếm ngược đếm ngược trở xuống co, cao đao đây cao đao chị kéo vào đây thả xuống này xem nhá đấy ra đồng hồ đấy chưa nó chạy ngược đấy chưa đó nó chạy ngược này <laughs> vào <laughs> tùy chứ tùy tùy chứ <laughs> dạy phần này mình biết rồi mình dạy nhiều rồi mình biết rồi <laughs> dạy sao mọi người bảo tùy mình dạy phần này mình dạy làm web mình nhiều mình biết rồi tâm trạng của anh chị rồi <laughs> kỹ thuật mà. Mẹ, đang dạy phần này bà quyên bà chạy đâu rồi bà giơ tay bà hỏi gì bà quyên giơ tay à. hỏi gì alo à, rồi. mình ơi cho dạ. chị hỏi là, là là cái cái cấu trúc mà tốt nhất để mình làm cái website là cái sẽ là cái cấu trúc như thế nào cấu trúc này này là là cấu trúc để gì vừa làm landing page vừa làm website này này giống cái website mình làm này à, hiểu không website bị làm này đây cho nên website bị làm đúng không đó ừ. cấu trúc ừ. bị làm này đó ví dụ như cái website này đi chị thấy cái độ dài nó vừa phải mà cái website là masterpiece á, thì chị thấy cái độ dài nó quá dài mà thường thường tâm lý của khách hàng người ta chỉ có đọc những cái ở trên thôi người ta không làm biến người ta kéo xuống đọc nhiều quá thì mình sẽ làm như thế nào để mình tối ưu được cái phần mà người ta đọc á chị hỏi website hay chị hỏi landing page <laughs> tính là, là website đúng không? Có thể là lên page đúng không? Landing page là một trang nhé. Bạn đã bị giải thích rồi, bà học rồi bạn lại quên rồi. Landing page là một trang bán hàng, website nó có nhiều sản phẩm hoặc là gì website nó có nhiều thông tin hiểu không thì bình ý bình muốn nói gì là bình làm landing page ở trên website luôn hiểu không ừ. đây là một trang là một trang đấy chưa hỏi là phần phần khách hàng nó dài nó đọc đúng luôn ừ. nó đọc đấy chị ạ nó đọc đấy khách hàng kỹ tính nó đọc đấy đừng chủ quan anh chị nhé. tại sao thằng masterp mà kiếm tiền tỷ là như vậy là bởi vì bị tối ưu cái landing page của nó cho chị có nói cái chị thấy dài không trời ơi đừng tưởng dài nó không đọc đâu nó đọc hết đấy mà khách hàng kỹ tính đấy chị ạ mình bán gì bán giá mình cái khóa học này mình bán giá 8 triệu mà 8 triệu anh chị ạ mà bốn ngày học đấy đấy họ bỏ 8 triệu học đấy họ phải kỹ tính những sản phẩm giá cao đúng không sản phẩm giá cao đấy chứ không phải đơn giản đâu đó như chị cứ tối ưu cho mình cái quy trình thì cái phần mà năm loại landing page là anh chị phải cần phải tìm hiểu kỹ cho mình đó mình dạy là là, là cái phần phần cơ bản thôi là quan trọng anh chị phải với mình nhé tham khảo đối thủ và và luyện tập là quan trọng anh chị phải luyện tập được cái, cái bộ môn này nhé đó. bây giờ cái đầu đấm ngược rồi đúng không <laughs> thì tiếp theo này anh chị xem nhé chị xem này đây rồi đếm ngược này thì phần một loại đồng hồ đúng không thì có hai loại là phần đu đây <laughs> và EV Time thông thường mình chọn là phần bên dưới này đó là mình chọn là thông thường mình để là một giờ đúng không một giờ để một giờ hoặc là anh chị để gì mấy chục phút cũng được mình để là không không đi 59 phút đi một giờ đúng không đó thì phần view đúng không phần view này là chị để hai phần hai phần là phần block này phần inline phần block là gì block là nó hiện hiện thị cả cái khối block như này đúng không còn phần inline là hiển thị là à, những những cái hàng này chị nhá thông thường là mình để anh chị để cả hai được muốn chọn nào cũng được đó mình để block đi đúng không bây giờ này tiếp theo đến phần phần à, giờ tháng ngày đúng không bây giờ mình muốn để mỗi giờ mỗi phút một, mỗi giây thôi mình tắt cái ngày đi anh chị bấm vào phần à, custom label cho mình này custom label đúng không đó và phần day nhé phần day sẽ phần ngày này đó, anh chị bấm ẩn đi tắt đi để mỗi giờ phút và giây và lấy tiếng anh anh chị muốn để tiếng việt anh chị gõ từ giờ cho mình giờ đúng không giờ đây là phút này phút chúng ta bây chị cứ mò luyện tập nhé dây mình rất là vui bởi vì chị à, chị Hương chị làm rất là tốt hôm qua Bình bảo chị có mỗi chị Hương chị hành động chị làm web những những người bạn gì muốn làm hay muốn trải nghiệm tốt nhất là chị có một website để chị luyện tập đi nha đấy Bình chỉ thích những người hành động nói thật như vậy bây giờ mình dạy xong chị không hành động thì cũng vứt mình rất ghét những người mà không hành động nói thật như vậy đây đây chính là gì à chỉ còn 50 phút 24 giây nữa thì là chị sẽ nhận được cái bộ video này đó và bên dưới video này à nốt này bây giờ muốn chị sửa đúng không bây giờ mình, mình muốn cho màu đỏ hoặc màu xanh anh chị bấm phần kiểu cho mình phần kiểu đúng không muốn chỉnh số giờ số phút anh chị bấm đây thôi Minis này thì mình, mình chọn là chọn 30 phút đúng không mình chọn là 30 này đấy nhảy ra 30 phút này chỉ còn 30 phút nữa là hết thời gian hoặc chỉ còn gì à, 10 phút nữa 9 phút đi cho nó máu chỉ 9 phút nữa là không không bấm kịp thì là gì là không nhận được quà anh chị hiểu không đấy Thế muốn chỉ cái nút này cho màu khác đúng không anh chị bấm vào kiểu đi cho cái kiểu màu là màu à, màu cam cái này đi đấy ví dụ như vậy rồi tiếp theo đến phần gì tức dạ, chị muốn chỉnh à, cho cái viền này nó cong cong đúng không cho nó đẹp mắt giống cái website của mình đây cái viền cong cong này đúng không đấy giống đồng hồ này thế chị <clears throat> bấm đây này anh chị muốn chỉnh sửa ở đâu thì anh chị di chuột ở đó muốn chỉnh sửa cái đồng hồ này đúng không anh chị di chuột là có cái cái bút này mình nhắc lại chỗ nào có cái bút thì anh chị có bấm vào đó là chỉnh sửa được đúng không anh nhảy sang đây rồi kéo lại tiếp theo là phần kiểu viền đúng không kiểu viền nhá hiện tại bây giờ cái đồng hồ này không có viền đúng không bây giờ mình để cho mình là led liền đúng không led liền thì cái màu cái viền này mình bây giờ mình cho màu màu xám xám đi đúng không đó màu xám này màu sắc nhá màu sắc viền và chiều rộng viền là mấy pixel biết mình cho một pixel mảnh mảnh nhỏ nhỏ này mình cho 5 pixel nó đậm này bây giờ nó đậm bây giờ mình cho hai pixel thôi hai pixel rồi phần border này bán kính bo viên mình cho là 5 chẳng hạn này nó nó cong cong chưa mình cho muốn nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy này cho đó nó cong cong lại như này đúng không rất tuyệt vời ừ. ở space between là khoảng cách giữa cái đầu hồi với nhau mình kéo này cho thừa ra thấy chưa ấy nó thừa ra đó thấy chưa Đấy, kéo sát lại với nhau này ừ. phần padding padding đấy phần vị trí vị trí những đồ hồ này so với gì so với các thành phần khác thì mình đó thấy chưa vị trí này bây giờ mình để mặc định nhá đó cho 20 này tức là vị trí của gì của cái thành phần ờ, số chữ bên trong so với cái viền à, so với cái đồng hồ so với cái viền bên ngoài này thì chị hình dung là đó mình thấy chưa khoảng cách to là hai pixel này bên phải bên trái bên trái phải bên trái này tức là ở bên dưới có phần nội dung content này tầm lạc xíu phần bài tập anh chị cứ nghịch phá tung tóe cho mình đi phá tung tóe tung tóe hết tung tóe bác cái web cho mình Đấy. cách mà mình làm đó là gì cách mà mình thành công nhanh mình làm nhiều kết quả tốt đó là mình làm xong mình xóa sạch đi làm lại từ đầu anh chị hiểu không muốn thành công là gì phải luyện tập rất nhiều bởi vì bình thì ông thầy ông ông chọc ấy ông dạy kiểu đó anh chị ạ ba giờ đêm ba giờ sáng Vâng, đó rất là mệt rồi ông gọi rồi ông bắt làm mình page làm xong mày bình như cho tao mượn máy cái anh chị biết làm gì không xóa sạch dữ liệu luôn đau khổ anh chị ạ đấy là cách mà ông rèn luyện mình anh chị ạ thì mình thấy là nói một cách rất tuyệt vời làm xong rồi anh chị xóa đi để chúng ta có thời gian chúng ta luyện tập rồi làm xong có trường hợp chưa lưu rồi một số anh chị để kêu than anh này má rồi chửi rồi mẹ đang làm không điều được anh chị đừng chửi như vậy mà anh chị hãy nhớ này một điều tích cực như này luôn có nguồn tích cực là cảm ơn tôi lại có cơ hội để chúng ta luyện tập lại để cách bình cách bình nghĩ chị nhé cảm ơn hôm trước tài khoản facebook khóa đúng không cảm ơn tôi được có cơ hội để tôi gì tìm một giải pháp khác Đấy, đừng cho tham nhiều chị đừng đừng có tham đã làm việc bình đừng có tham mình rất những cách ai tham này việc Đấy. càng khó mình càng nói càng nhiều càng gây áp lực cho anh chị tiếp theo đến phần ờ, <clears throat> phần content đúng không content này hiện tại là cái chữ chữ số trong đây nó màu màu trắng đúng không bây giờ mình muốn đổi màu khác mình muốn cho màu màu vàng đi đúng không màu vàng này thì mình cho màu vàng đó, hoặc cho màu đen như này đó, anh chị di chuột kéo thả rất là dễ nó giống bên mẹ chat kéo thả kéo thả đấy đó phần typography vậy kiểu chữ đúng không tô này và kích thước kéo nhỏ hơn này to đó đúng không rồi label label là cái gì là cái chữ bên dưới này giờ phút giây đúng không bây mình cho cái cho màu đen đi nó nhiệt đó như vậy rồi cái typography là cái kiểu chữ cho label này bấm này mình cho kiểu khác đi cho kiểu ờ, kiểu này đi đó thấy chưa kiểu rub start đây đó thấy chưa <laughs> giờ phút giây rất đẹp mắt anh à, chị nghịch đã chị ơi tuyệt vời lắm anh chị ạ tuyệt, tuyệt vời luôn đó chị Thủy thấy làm website đấy thấy sợ không chị Thủy ơi lúc đầu mọi người thấy sợ yên tâm đi giống cảm giác mình ngày trước trời ơi làm website xong xong xong nhiều thao tác vậy á chắc mình bỏ cuộc đây đấy thì quan trọng là anh chị cam kết anh chị gì làm cho mình làm cho mình tại sao mình thức khuya bởi vì mình bỏ thời gian mình thức khuya để mình luyện tập anh chị ạ luyện tập đấy. luyện tập cho nên mình đúc vào cái gì là mình gì mình giỏi cái đó đúc vào web mình giỏi web đúc vào SEO web mình giỏi SEO web đúc vào viết bài lên top bình lên top luôn đúng không đấy sở từ khóa mình lên top đấy nó đúc quảng cáo bình giỏi quảng cáo đúc vào nội dung bình giỏi nội dung đúc vào làm video bình giỏi về video anh chị hiểu không cách mình luyện tập bỏ thời gian mình luyện tập anh chị ạ Vậy mình để mặc định là Roberto nhá anh chị nhé. cho tất cả mình muốn giúp cho anh chị là gì một cái thói quen đó là gì hành động thôi phải làm thôi đừng tham nữa gì. tham bao nhiêu năm nay rồi Roberto nhiều lúc mình ngồi lại làm đi, thấy làm kỹ thuật nó nó, nó cảm giác là nó nó với chị thôi cảm giác khó chịu tôi cứ hà hà chị đứng đứng dậy cứ hà, hà tôi làm được <laughs> Từ bố đa cấp gì à vui như vậy chị phải tạo năng lượng thì khi nào chị Quyên làm việc với mình chị hiểu mình như nào thôi Đấy. có nhiều lúc mình rất là khó chịu khó tính với mọi người vì sao mình muốn ép mọi người vào một cái thế này phải thành công đến nỗi là gì vợ chồng Phương Huy phải khóc ấy, khóc thật ấy. rồi không chịu nổi mệt quá gì ạ à. mình túm tóc mình dậy mình dậy làm bỏ bỏ cuộc vợ chồng mình đang nợ hàng tháng mình đang nợ trả lãi ngân hàng thì mấy chục triệu kìa con mày đã đi học kìa hiểu không họ gì khi họ gặp nỗi đau như vậy họ gì họ làm rất quyết liệt thì sẽ rất là máu lửa ra cái hình đúng không nhưng chưa đẹp đâu gì ạ đây mình chỉ mình demo hơi xấu xíu nhưng mà khi chúng ta làm ấy là chúng ta phải gì làm layout trước thì chị làm lên kia lên layout trước là à ví section 1 thì anh chị phải ghi ra giấy nháp trước đúng không vẽ sơ đồ giấy nháp mà section 1 ta ghi là, là tiêu đề này xong đó dưới đó là video này tiếp theo ta ghi là gì tiêu đề gì anh chị phải phát thảo ra tờ giấy A4 trước cách mình hãy làm ấy và kiến thức online của mình mình có cái bước quy trình làm rồi đây năm bước tạo lên nền page đây một là lên ý tưởng đúng không chuẩn bị nội dung sẵn cho mình là nên viết ra giấy A4 trước phát thảo trước đó số 2 lên layout bố cục đó, số sau đó là lái chị lựa chọn là dạng là gì dạng lên về IDA hay là dạng 16 bước bán hàng hay dạng gì kể câu chuyện rồi tức là anh chị phải lên được cái bố cục như này đúng không ví dụ anh chị vẽ A4 à, này anh chị phải gì viết tiêu đề này tiêu đề là gì đúng không sau đó là gì à rồi đây chúng ta nên bố trí video như nào thì để làm được điều này thì với nhắc anh chị đó là gì là anh chị phải xem đối thủ họ làm đúng không sau khi lên được layout này này đó đấy quyền lợi vân vân này có form rồi kêu gọi hành động này đó và chị chọn lựa chọn được cái dạng nhé mình hay chọn kiểu dạng là storytelling và mình kết hợp với AIDA như vậy hoặc là dạng 4 với cái một h đó sau đó là viết này bước 4 là gì thiết kế số 4 là thiết kế này thiết kế là chúng ta là, là chúng ta làm ấy bước số 5 là gì số 5 là đó là xuất bản NLP đó như vậy thôi hôm nay chúng ta học đến phần thiết kế đúng không phần thiết kế là phần khó nhất phần liên quan đến kỹ năng của chị kỹ thuật đấy ấy mình là phút nữa đến hết giờ đúng không bấm cập nhật này và ở bên dưới đây ở bên dưới đây mình cho một cái nút bấm đúng không nút bấm thì mình ờ, anh chị bấm vào đây bấm vào có cái nút này mọi người thấy không mọi người thấy ờ, màn hình của mình không alo thấy không sao nó, nó báo mình là mất kết nối thấy rồi đúng không à nó, nó báo với em là gì kết nối internet các bạn không ổn định rồi rồi ở đây nó có phần anh chị muốn thêm nút đúng không nó có phần chữ nút này hoặc gõ tìm kiếm anh chị gõ chữ nút cho mình đây nó ra cái nút anh chị di chuột kéo thả này di chuột này thả đây này khi nào nó hiện nó hiển thị cái cái viên màu xanh nhá nó hiển thị cái viên màu xanh thì thấy thấy ở dưới cái phần phần là đồng hồ không đó nó làm dưới đấy anh chị nhá nếu chị muốn làm trên thì anh chị di chuyển lên trên này đó từ bị để làm dưới làm dưới nhả ra đấy nó có nút đúng không rồi nút đây anh chị muốn để kiểu gì intro này nó ra cái màu xanh xanh này màu sắc xét màu thành công màu này màu cảnh báo đây warning màu vàng vàng như này và màu nguy hiểm đúng không là màu đỏ như này thông thường mình hay để màu thành công màu xanh màu xanh là khách hàng thì họ thấy mắt mắt mẻ họ bấm gì ạ đó lộ clip màu đỏ đúng không ôi muốn nhận thì bấm vào màu xanh ôi bấm vào đây đúng không muốn sửa chữ gì xem ngay vậy xem ngay clip chẳng hạn này xem ngay clip đúng không đó vì à, lộ clip 8 phút của chuyên gia phạm thanh bình và chỉ còn 13 phút nữa là anh chị không bấm nhận ngay thì nó hết giờ đúng không thì mình để nút dưới là xem ngay clip ok mình, bây giờ mình muốn để ra giữa anh chị này có phần à tiếp theo đến phần liên kết nhé phần liên kết là gì khách hàng họ bấm vào nút này nó nhảy đi đâu đúng không ví dụ là mình để là nó nhảy sang một cái video của mình ở trên YouTube đúng không đây ở kênh của mình thì lấy một số video Facebook ở à, Pro từ A đến Z của Phạm Thanh Bình thì cái câu đầu tiên mình muốn nói anh chị như này vì dạ nếu mà gọi là video ngắn của mình nhé cô nói là dạ. mình đọc sách mình thế rất là 8 phút mình đây người thành công video 8 phút thật thì 8 phút là họ làm những việc bình thường theo kiểu thưa chú trong câu chuyện tấm cám chú sợ nhân vật nào nhất đây mình lấy video 8 phút này đi sách thì dễ hiểu dễ học mà giá lại còn giá rẻ thực sự rất rẻ so với một cái quyền rồi mình cho vào đây mình uh, ờ, mình dán vào đây chị nhé mình dán đường link vào đây nhé dán đường link và bị mở bánh răng lại cho cái hàng bấm vào tab mới này sau đó mình bấm cập nhật rồi hiện tại cái nút này nó nhỏ nhỏ đúng không bây giờ muốn to ra muốn nằm ra giữa thì như nào rất là giản thôi anh chị bấm vào phần ra giữa đúng không anh chị phần căn chỉnh này anh chị bấm vào giữa này nó giống buộc đúng không sướng nào làm dễ làm giòn phần kích thước đúng không nhỏ to anh chị muốn đây anh chị bấm phần kích thước này trung bình này rồi phần lớn này phần lớn cực lớn này thấy chưa đó cứ định cho là chỉ trung bình đi và khoảng cách các icon à anh chị muốn có icon nằm ở trong cái nút này làm như sau là anh chị bấm vào phần icon này icon library này thư viện icon đúng không thì mình lấy một cái icon kéo xuống này đây có cái hình trỏ ngón tay đúng không để kêu gọi hành động bấm vào chèn vào này đấy có icon làm trước cái xem clip đúng không bây giờ muốn à, khoảng cách icon là khoảng cách icon để so với cái chữ này đúng không mình kéo này đó so với chữ nó rộng ra này thông thường mình để như này đó như vậy sau đó là gì sau đó là bấm vào cập nhật các thử nhá và chuyển sang đây các thử này xem clip ngay. đấy nó nhảy sang gì à video 8 phút đây không ngờ là video này dọa ma ấy chưa bà quyên sợ không ừ. mình ơi có à, cho chị hỏi nếu mà nó chạy hết 15 phút á, thì nó sẽ ngưng nó chạy hết 15 phút lại hay là nó chạy hết 15 phút thì người ta lít vô dừng lại nó dừng lại nhé thì xíu nữa à, những phần phần chuyên sâu xíu này bây giờ anh chị muốn này ví dụ như này sau 10 phút đúng không sau 10 phút nếu như khách hàng nằm trong website mình sau 10 phút thì sau 10 phút thì có hành động nào thì đây phần chuyên sâu nhá để dạy anh chị cứ từ từ đã tức là sau 10 phút sau là ví dụ là mình cài một cái hệ thống này sau 10 phút sau tự động nó nhảy sang một cái chatbot chẳng hạn tự động nó nó nhảy sang bảo cảm ơn Ồ, uh, clip hay vậy sao không xem đúng không ví dụ như vậy đúng không bà thì muốn học một cái này không ví dụ này nhá bà thủy bà để là gì hai phút thôi đúng không hôm nay tặng cua đấy mà khách hàng họ ở lại cái lên viết này hai phút họ xem mãi họ xem mãi sao tự như này gì nó chạy đến số không phát này tự nó nhảy ra một tin nhắn chatbot nhá nhờ một tin nhắn là gì làm gì lâu vậy sao không mua cua đi đúng không anh chị hiểu không hay không hoặc là sau khi đồng hồ thì nó chạy hết nó sẽ nhảy sang một cái gì đó một cái trang nào đó chị hiểu không trang áp gì đó cái này là bí mật nhá phạm thị bình sẽ dạy phần chuyên sâu tức là bình muốn anh chị cứ nghịch trước đi nghịch cái phần phần phần cơ bản trước yên tâm đây là rất xấu này rất xấu nhá à, chuyển sang đây là ôi bên gì bên bên mobile bị vỡ này rồi đó chị nhớ phải sửa hai bên đúng không bình qua đây bây giờ mình đã không thích này mình không thích kiểu này mình đã đổi thành kiểu inline này đó bên chuyển sang mobile này ừ nó bị hàng dọc cái này xấu quá đúng không xấu quá về mình chỉ sửa trên mobile nhá chị xem mình sửa chị bấm sang kiểu này bấm sang kiểu này kiểu đúng không đấy cho cái khoảng cách padding ấy. rồi lý do nó bị hàng dọc như này là do cái phần còn content nhé phần chữ nó, nó to quá cho nên là nó bị kéo xuống là bị, bị bấm phần còn content này bấm vào typography này mình cho nhỏ chữ lại nhá thấy chưa cho nhỏ chữ này đó phần khoảng cách chữ này và tiếp theo đến phần label này để cho nhỏ lại này đấy label nhỏ lại nó vẫn vẫn mới nhảy đúng không là mình đã chỉnh sửa lại phần uh, box này đấy phần padding này u nó nhảy padding padding đó như này đúng không nó xấu quá này do phần border mình bo cho nó nhỏ lại xíu này nghịch nhé mình kéo thả nó chuột đó thấy chưa đó, giao diện giờ mobile này 7 phút nữa là có clip xem rồi đó. chuyển sang giao diện máy tính thấy chưa nó đẹp rồi đúng không tuyệt vời mình muốn bo ở trên máy tính nó tròn tròn hơn mình bo lên đó thấy chưa nó bo kiểu này này bấm vào cập nhật rồi bên này nhá nó tự biến nó tự tự bo này thấy chưa nó tự nhảy này thấy chưa Đấy. khi chị bấm cập nhật này thì cái trang demo này nó tự nhảy nó tự cập nhật lại cho mình Đây là một tính năng rất tuyệt vời của Inventor đó bấm xem clip ngay Đấy. 10 giờ 36 rồi sắp nghỉ rồi đấy đấy bây giờ này, cái section số 1 này là bây giờ mình muốn lấy muốn chọn màu sắc đúng không rất là giản anh chị di chuột vào section này sửa section này sửa section đúng không là anh chị bấm chọn kiểu cho mình kiểu lớp phủ nền hoặc là kiểu nền đây mình bấm kiểu nền đúng không ví mình cho màu khác đi một màu đỏ ý màu đỏ này màu vàng đấy đấy màu vàng vàng kiểu này này đó thấy chưa màu viết thư đấy mình hay kiểu để đây là màu viết thư màu giấy viết thư ngày xưa ấy mình để màu vàng này đúng không hoặc là chị chuyển hình ảnh vào sau đó mình bấm cập nhật khi chị làm đến NLP đến bước nào anh chị cứ tư duy trung bình à bước nào ta đến bước nào rồi thì bên này có thành phần nào đúng không bây giờ tôi mới có cái form để đăng ký kéo form vào form để sau đó kết nối với Google Sheet chẳng hạn à có cái form này tên điện thoại email đúng không nó có cái form giống form mình hay làm đấy anh chị và bây giờ mình muốn cho một thành phần login khách hàng login vào thì bấm vào đây login này đấy thấy chưa đăng nhập vào website mình những chiều không login đó thế bây giờ tôi muốn một cái khác nữa này à, tôi muốn cho một cái um, thiết tùy thành phần thành phần gì nhỉ slider là gì nhỉ à kéo thử xem nào slider này ô nó ra cái này à ô thế mấy cái chữ này là chữ gì đây anh à, chị di chuột vào anh bị bấm à bách à, background à ô màu tím mà tôi đổi màu khác xem nào mình luôn luôn hỏi tại sao nhá <laughs> chỉ kiểu học cái đứa trẻ vậy đấy cách bị làm nhá đó đó thấy chưa à, thế bây giờ thêm hình ảnh vào được không thêm được bấm chọn ảnh này Đấy, bấm vào đây này trần này ô ra cái ảnh này đẹp thế nhỉ Ôi, bây giờ thế muốn muốn xóa cái chữ ở, ở trên ảnh thì sao hỏi chị bấm đây này. <laughs> bấm đây vào <laughs> content là xóa đi này đó nghịch trở ra hết này muốn xóa chữ chữ trắng trắng click here thì sao xóa đi này mất này muốn xóa mấy chữ này thì sao à, bấm xóa này à, mất rồi <laughs> bảo thùy mình còn ngáo mẹ này <laughs> ok nhé đây là cách mà cách mà mình khám phá mình nghịch vậy nha anh chị khám phá chị nghịch nhiều là nó sẽ ra vấn đề ô thế còn cái gì chữ gì đây mình sẽ kéo thả này <laughs> ô sao sao đâu chứ còn như này ô uh, ờ, hai la là cái gì đầu ờ, tay học như một đứa trẻ luôn hãy học như một đứa trẻ là chưa biết gì hết cách mình làm sao ngày xưa mình không biết là cái người hỗ trợ gì cả thì cái hồi mình mò mình nghịch cái diện ra hải lắm hay tỏa <laughs> thấy chưa cách mà mình dạy anh chị cách mà học và làm gì nhá đấy chứ không phải là mình gì mình nhai sẵn mình à miệng anh chị rồi anh chị à, phải ăn đâu mớm chị ăn đâu mà anh chị phải thử nhai trước <laughs> những người gì họ bị áp lực cao những người họ tự hành động ấy họ cứ làm giống mình kiểu này này đó còn mình chỉ hướng dẫn anh chị về chiến lược về nội dung và cách làm thôi hiểu à tại sao nó có như vậy anh chị hiểu không một cái xuống tiếp này à bây giờ mình muốn nó nhúng cái gì Facebook comment là như nào nhỉ à Facebook comment vào ví anh chị vào website có cái dạng như này đúng không Ở đây nhé mình vào website này đúng không <clears throat> dạng như này à lên đây biết này nên bên khác là ảo hết đúng không kéo xuống này có Facebook comment đây Facebook comment đây đúng không làm sao để có cái này à chị gõ từ Facebook Facebook Facebook comment này chị kéo xuống thả vào đây này đúng không đấy thấy chưa thì nó ra giống giống dạng là dạng Facebook comment này nó thật hơn anh chị nhé đó tiếp theo này các tình huống khác nữa này bây giờ mình mà giải thích các thành phần khác nữa chắc là cái bộ này trong mình ra đào tạo khoảng độ ờ, vài tháng đấy hai ba tháng mình sẽ giải thích chi tiết nhá từng <clears throat> section này rồi là thành phần cơ bản là gì rồi là cái nội dung này phải mất vài tháng sau này cho nên cách nhanh nhất để anh chị thành công đó là anh chị tự khám phá tự làm tự vỡ ra vấn đề không không hiểu mới hỏi anh bảo chịu thầy Bình ơi thế cái nút này bây giờ em muốn ờ, muốn đổi chữ là muốn cho cái icon vào như nào nhỉ đó rồi em muốn cái vị trí cái icon nó nằm phía sau cái chữ thì sao đây để phía sau nó nhảy phía sau này rồi em muốn để phía trước thì sao đó đúng không thế bây giờ em muốn nó kiểu này là gì <laughs> ví dụ em muốn để nó nằm nằm cái chữ cái nút này nó nằm hết ôi anh chị bấm vào đây đấy em muốn để giữa thì nằm đây đó anh chị cứ ngồi chị mò chị mò mẫu anh chị nghịch nó ra hết vấn đề gì nhá rồi bây giờ tôi muốn cho cái nút like vào đây thì sao Facebook này thả vào đây hiện đi hiện đi đó rồi cho kiểu chữ nút button này nó chế hiện rồi nhá thì nó mới hiện này xóa đi đã xíu nó mới hiện cơ khi mà xuất bản nó mới hiện cơ review năm sao à có review à ui hay thế review năm sao cho cái khách hàng vào testimonial anh chị ạ cho hình ảnh khác vào đây này đó mình xóa đi này tiếp theo này à xe bất tần Facebook xe đấy họ xe lên Facebook đây anh chị em muốn để nút xe đúng không có hết này đó xóa đi nhiều nhiều trò lắm chị ơi rất nhiều trò à, hộp ai cần đánh giá làm sao đây đánh giá làm sao thảo ở đây đấy làm sao này thấy chưa xóa đi bộ đếm đúng không là anh chị thấy cái, cái website mình có bộ đếm không anh chị bấm vào đây có bộ đếm này à, đây này chứ chưa chạy chạy này đúng không nó là cái bộ đếm nhé và thầy Bình tại sao là trên lớp thầy Bình làm có cái chạy chạy cộng 60 quốc gia 300 à, sản phẩm độc quyền 24 năm kinh doanh rồi ISO này nó chạy chạy như vậy đúng không à, anh chị để mò cho Bình đó đến cái mục đó là gì phần bộ đếm đấy bộ đếm đây thảo đây đúng không nhìn nó chạy nhá đấy nó chạy thấy chưa <laughs> Đấy, anh chị làm nhiều thì anh chị mới nhớ nhá cái xuống tiếp này Ôi, <laughs> nhiều lắm nhiều lắm quá nhiều luôn tôi mình hỏi nhé, ba anh chị sẵn sàng là dành thời gian để chị nghịch <laughs> là anh chị cầm cho mình số số 9 để sẵn sàng nghịch nghịch nhá phá sẵn sàng phá ok chị Hương sẵn sàng phá đúng không hôm nay là mình chỉ đến mua là chị phá đúng không ngoài đời cuộc sống cũng vậy chúng ta chỉ cách vạch đích chỉ còn một giây một mét hoặc 5 mét thôi chị ạ cách vạch đích thì mình đã tới chạm đích thành công rồi có những lúc gì chạm tới vạch đích chỉ còn 2 mét sau chúng ta lại gì thất bại chúng ta lại chìm xuống đó đây là tư duy của người thành công chị ạ không phải họ gì họ ghét mình họ làm như vậy đâu họ đang giúp cho mình Đấy. cho nên khi anh chị nghĩ này thôi thì chúng ta làm xong chúng ta xóa đi đúng không à cơ hội cho chúng ta luyện tập lại để chúng ta thành một chuyên gia để chúng ta trở thành gì sau này những kiến thức này chúng ta có thể dạy lại cho đội nhóm họ thì sau này chúng ta có hệ thống lớn họ rất cần mình đúng không hoặc là gì tôi sẽ dạy lại cho những người mà theo tôi chuyên về marketing để đội nhóm đó hỗ trợ lấy của tôi làm marketing chị tư duy như vậy đúng không Đấy. hôm nay facebook khóa và thầy bị nó khóa mất rồi đó là chị phải tư duy đúng không có giải pháp nào tốt hơn không Đấy, thì đây là những cái bài học mình trải nghiệm mình nghĩ như lúc mình nghĩ ngày xưa mình không không được tích cực như chị đâu thì tiêu cực lắm chị ạ chửi ngay bảo mẹ tại sao nó xóa của mình và vớ vớ va vớ vẩn như vậy thì cách mà những người thầy dẫn dắt mình bây giờ muốn thêm Google Maps vào đúng không đây có Google Maps này đấy sau này chị có Google Maps chị thảo đây này nó ra cái bản đồ nhá đó ra cái bản đồ anh chị rồi chị nhập nhập cái địa chỉ của chị vào đây ví dụ mình có địa chỉ là Google Maps đây đúng không thì vào vào trang mình lấy Google Maps của mình ra dưới người của tôi này đó hiện tại mình có chữ rất nhiều Google Maps đây mình copy địa chỉ này đây copy cái tên này đây sao chép rồi mình dán vào đây đấy chị thấy tuyệt vời hay lắm dán vào dán nó tự tìm nhá tự định vị nhá thấy chưa nó ra đâu này wow to ra này phóng to hơn này rồi để phóng to hơn nữa này nó phóng sát lại này Được rồi không thấy để chín thôi đấy series help của của tôi này Việt Nam này đó thấy ra chưa tôi xóa đi nó thật là gì mình trải nghiệm thấy cái plugin của Inventor Pro này thì tuyệt vời quá chị ạ nó rất dễ cho người gì làm cái online thì mình mình bắt đầu mình mua cái bản quyền của nó đó nó, nó, nó, thật với chị này hôm qua chị Hương mua giá là 297 ngàn đúng không là gì Bình đang hỗ trợ thì Việt Nam chị ạ hôm trước họ liên hệ về gì không cho phép mày bán giá đó mày phải bán giá gốc của tao thì lên tờ chị vào xem chấm com này chị xem giá của nó nhé bởi vì mình muốn giúp cho người Việt của mình đây chị bấm một pricing này chị xem giá nhé chị xài xài bản pro của mình đúng không đây là 49 đô một năm này làm gì có giá gì 297 dùng cả đời đâu đó 909 đô chị xem này đó mình mua rất lâu rồi mình mua bản quyền của họ luôn là mẹ gói ship mà cho gì được phép bán tại Việt Nam thì nhá đấy mình làm việc bên bên này rồi và mình đang là đối tác của nó và tại sao cái gì ông mình mua vậy bởi vì thứ hay quá anh chị ạ nó hay quá vì gì mình sẵn sàng mình mua gì nhá đây này à, bây giờ là nó không có gói được ngày xưa đâu à, bây giờ nó có gói nó gói gì trong một ngàn gì một ngàn website pro bây giờ là 999 đô một năm đúng không ngày xưa mình trả hơn cao hơn rất nhiều chị nhé anh chị đừng nghĩ là gì là không phải chi trả đâu chị ạ thực tế là gì khi chúng ta thì chi trả chúng ta có hành động chúng ta làm tại sao mình ờ, làm bởi vì mình bỏ ra rất nhiều tiền mình mua anh chị ạ vì phải chi trả vào nó đúng không mới xài được tính năng này cho nên là anh chị mua với giá tại website là taibi.edu.vn của mình ấy. Anh chị sốc bất ngờ Đó, một điều có tuyệt vời cho anh chị mình mua bản quyền của họ rồi mình để lại cho anh chị giúp đỡ cho anh chị đấy đấy có rất nhiều thứ nhé, có rất nhiều thứ thì bây giờ mình một giờ rồi <clears throat> đấy thì anh chị bài tập của anh chị này là anh chị hôm nay tạo cho mình một section nhé, section này rồi cũng thêm nhá mình muốn nó cho mình thêm kéo thả lung tung và không hiểu hỏi rồi trước khi làm nhớ này nhớ vẽ ra là một cái sơ đồ trên A4 trước vẽ cái, cái sơ đồ như mình hướng dẫn ấy, để làm bước này vẽ sơ đồ như này này đây để dạng vào đây là những bán hàng đúng không tiêu đề rồi này video hình ảnh rồi này hoặc là chị tham khảo đối thủ nhé đấy biết đối thủ là cái đối thủ này đúng không tham khảo đây một section của họ này cái này không phải xem đối thủ này thì máy bị thích cái, cái, cái này này ví dụ họ là bán sản phẩm là gì dụng của nhà bếp đúng không máy mài dao kéo này này à đây là một section đầu tiên này họ để sản phẩm luôn này nó biến dao kéo trở nên sắc nhọn 10 giây khủng khiếp không tiêu đề đấy một section là màu xanh này đúng không tiếp theo đến đến section màu gì màu nâu này đó, họ gì họ cho cái màu này rồi họ có tiêu đề là hãy quên đi này section màu tiếp tiếp theo là vào đây này vào đây này mà đấy tính năng này đó. Ở section màu màu xanh này thế này bí kíp này đúng không section tiếp theo là thông số kỹ thuật thì trên đây là chúng ta có section này khóa này anh Bình yêu ái thế dạy đúng nghĩa cho người cao tuổi luôn lần trước anh Bình cho học bù đầu mở mắt như áp luôn chính xác anh chị ạ khóa trước Bình dạy 4 ngày thôi anh chị học học bất kể thầy nào ở Việt Nam vậy họ dạy cho 3 đến 4 ngày thôi và chị bỏ cuộc hết mẹ khóa này gì mình đào tạo gì tuần nào dạy đúng không nghĩa ra là gì nó trị giá cả gì vài trăm đô chị nhé vài trăm đô chứ không phải là mấy triệu 7 triệu 6 triệu chứ 97 nhưng chị mua đâu đó khóa này gì là làm gì có ai dạy như này đâu chị bình thật như vậy đấy không ai dạy kiểu bình dạy chi tiết tỉ mỉ mà khi nào chị có kết quả thì thôi đó. mà bình bình hôm trước mình nói chứ hơn mình không nhận nhiều đúng không nhận nhiều là gì há mồm đấy chị ạ rồi họ chửi đấy bảo với mẹ ta làm xong không, không hỗ trợ tao đúng không anh chị chú ý nhá đấy thêm cả đối thủ đúng không một section đấy hai section đấy ba section đấy máy ở đây section tiếp theo này mình lại màu khác này bây giờ cái nút này đúng không yên tâm anh chị làm kiểu này cứ mỏ thì ra hết nhé rồi section tiếp theo hướng dẫn sử dụng này section tiếp theo đây cảm nhận đấy lại chị cho những cho Facebook comment vào đó hoặc là chị dùng cái một một số via ảo đúng không chị mua chị à, comment vào đây nó, nó, nó, nó, nó tức là nó sẽ nhảy thật nhá không, phải ảo như này đó tức là anh chị sẽ có một cái comment thật như này này đây thật như này nhá thật như này này đó bấm comment thật như này bot Facebook được chứ không phải là gì nó ảo chỗ này đâu có bấm được đâu bấm bấm bên ngoài là đâu vì muốn làm thật cơ đó mà khách hàng nó bấm nó xem là à đây là chữ thật này khách hàng thì nó tinh lắm chị nhá không phải họ gì không lừa họ đâu rất là tinh họ xem thật hay giả có khi là gì cái tụi khách hàng nó tinh đến mức độ là này. họ rồi nó bấm xem đây là ai đây Quỳnh Nhi là ai nhỉ chị Hiền à Phạm Thanh Bình là ai đây họ bấm như vậy các chị ạ có đúng người hay không hay là ảo nó tinh đến mức độ như vậy cho nên mình muốn lại anh chị là gì làm thật cho mình luôn ok không đấy thì để làm section như này nhá mình hướng dẫn lại này section đúng không đây là một section này đây là một section này một section đó thì muốn thêm section khác rất đơn giản anh chị bấm vào đây đúng không section khác này đây này anh chị chỉ bấm chữ chữ S chữ E chữ C là xét này không phải sách nhá ông là nhắn tin sách đi section <laughs> sách đây anh chị bấm này kéo thả làm dưới à quên đây họ là bấm đây này chỗ màu vàng màu cam này à, cái màu về dưới cái thư là một section này bây giờ thêm section khác anh chị bấm vào cái nút dấu cộng này đây bấm đậy được này đấy tôi cho một cột này đó section nằm dưới này nó nằm dưới ngay cái section màu vàng này đúng không đấy section ờ, đó, anh chị có thể copy anh chị tự làm chứ nhá thế bây giờ thế này thế bây giờ section 1 mình làm xong section thứ hai thì bây giờ tôi muốn tiêu đề thì sao cho cái màu này đúng không bây tôi muốn copy cái màu này của đối thủ đúng không rất đơn giản này là tôi mở một, một cái phần mềm xíu nữa mình gửi cho chị một cái phần mềm này tôi bấm chuột phần mềm này phần mềm lấy màu đối thủ lâu tôi, tôi bấm chuột vào đây tôi di vào đây đúng không đó tôi sau đó là gì tôi copy cái màu này tôi copy tôi chuyển sang tôi muốn cho cái màu section của tôi đúng không qua đây này đó tôi bấm vào section bấm section này tôi bấm vào kiểu mà tôi bấm vào phần gì phần à, kiểu nền và tôi bấm vào phần à, màu bảng trộn màu và tôi dán tôi copy cái màu tôi đã copy vào đây đó ờ, anh, anh chị thấy hai màu giống nhau không màu này và màu này tiếp theo đây tiêu đề được không ở ờ, tôi cách bị làm nhé làm làm theo họ làm này tiêu đề này rồi ờ, ở trên đây là cái chữ này là tiêu đề đúng không rồi tôi cho chữ tiếp này tôi cho chữ này tôi bấm đây này chữ đây là tiêu đề đúng không thì tôi cho là heading này heading thôi tôi kéo này tôi kéo này tôi di chuột vào nãy chị di chuột nhá di chuột vào cái section này khi nào hiển thị cái viền màu xanh ở trung tâm tôi thả ra này ui kéo thả phê thế để tôi copy nguyên bộ này bộ chữ này tôi tôi copy này tôi bấm sao chép này ở sau đó là gì tôi dán ô này này bắt đây này ui hay không Ủa, đây là chữ màu gì màu đỏ ư ờ tôi lại lấy màu của họ này đi chuột này à tôi di chuột với chữ màu đỏ à màu fe đúng không màu sắt màu đỏ rồi tôi bỏ vào đây rồi bây giờ cái chữ này tôi muốn màu đỏ đúng không tôi bấm vào kiểu này tôi bấm vào cái màu sắc của nó này tôi giờ tôi dán màu đỏ vào đây Chiu, thấy chưa giống màu đỏ này chưa à là hai hàng đúng không hai hàng tôi cũng cho hai hàng luôn thế bây giờ hai hàng tôi cho chữ to lên đúng không ờ, tôi chữ cho to lên này chữ to tôi bấm một kiểu này tiêu đắp phi này tôi kéo này chiu chiu chiu chiu chiu chiêu đấy đấy hoặc là anh chị đó. ví dụ ví dụ như vậy đúng không tôi kéo như vậy hoặc tôi xóa đi tôi không cho hết đình tôi tôi cho chữ thường đúng không tôi bấm vào đây này tôi chọn là chữ đây chỉnh sửa văn bản đúng không tôi kéo chỉnh sửa văn bản vào đây tôi thả vào đây đúng không sau đó là tôi copy lại dòng trên là gì hãy quên đi những thủ công tôi sao chép vào đây tôi lại dán vào đây tôi dán vào đây đúng không tôi enter xuống một cái tôi đã copy dòng thứ hai khó khăn và mất mất nhiều thời gian rồi tôi dán vào đây tôi để ra giữa tôi bôi bôi lại bây giờ tôi muốn để màu sắc đúng không tôi đã copy màu sắc đó tôi sang đây lại tôi copy màu sắc tôi di chuột vào đây này đó tôi copy màu sắc này sao chép tôi lại chuyển sang đây và tôi bấm sang kiểu tôi bấm vào chọn màu sắc chữ tôi dán vào đây còn chân V nó ra cái màu đỏ đấy ra cái kiểu chữ này là kiểu chữ dạng này đúng không xíu nữa có một công cụ lấy kiểu chữ <laughs> đối thủ nhá anh chị cứ bình tĩnh đó một chữ đậm đúng không đúng bôi đậm này này bôi hai bôi sang kiểu cũng được này cho giá giữa này thấy chưa cho kiểu chữ to ra này thấy chưa to ra chưa rồi lai hết này đó lai hết đấy đó rồi sau đó là đến cái gì hình ảnh đúng không à bên dưới là có ba cái cột ba hình ảnh ở ờ, tôi cho ba cái cột tôi lại bấm vào section đây intersection tôi cho dưới chữ chữ này tôi chọn là gì kiểu này à, layout này từ từ layout layout cấu trúc này khoan bây giờ tôi xóa đi từ lại nhé chỗ này sai xóa đi này à, tôi bấm dấu cộng này tôi chọn gì tôi chọn ba cột đúng không để cho ba hình ảnh đấy đó khoan khoan bước là lộn dưới đây đúng không cho ba cái ảnh đúng không thì mình sẽ cho là section này inner section nó nằm dưới đây đúng rồi thì bây giờ muốn cho cho thêm chị vào lại nha cho chị vào lại chị thoát ra vào lại máy tính chị vào lại hả đúng không rồi vào lại cho lại chị vào lại rồi mình làm lại trong bước này nhá ở ờ, đối thủ nó nó nó có ba cái cột nó có ba cái ảnh đúng không thì bây giờ muốn có ba cái ảnh ở đây thì anh chị kéo phần intersection anh chị kéo thả vào đây đúng không thì mặc định của nó là chỉ có hai cái cột có hai cái cột thôi thế bây giờ muốn gì muốn thêm ba cột thì chị bấm copy cho mình nhân đôi ra là ra ba cái cột đúng không làm lại nhá chọn vào đây bấm chuột phải nhân đôi một hai ba cột đúng không đây hình ảnh đúng không và bây giờ cột đầu tiên mình cho hình ảnh này mình bấm dấu cộng này và mình kéo hình ảnh vào đây đó mình chọn hình ảnh bất kỳ đây chẳng hạn này chèn vào rồi cột thứ hai đối thủ có hình ảnh đúng không bình cũng gì bước số 1 anh chị có thể copy ra nhé Bình bấm hình ảnh này bấm sao chép này nhân đôi ra này đó và sau đó là gì Bình cầm Bình kéo sang đây đó sau đó Bình Bình bấm vào đây nhá Bình xóa hình ảnh đi Bình chọn hình ảnh khác hình ảnh này ông dâu già này dầu và dê đây đúng không đấy ví dụ như vậy cái hình ảnh lệ anh chị nên để hình vuông như này nhé nó giống nhau do hình ảnh là mình một cái hình vuông một cái hình chữ nhật nên nó nó bị mất cân bằng mình xóa đi mình cho hình ảnh khác vào bấm dấu cộng nôi hình ảnh vào đây kéo thả rồi mình bấm chọn ảnh rồi làm đã chị bấm ờ, hình vuông này chèn đó tiếp theo sẽ uh, hình số 3 này hình này đúng không mình để cho hình ảnh khác đây là mình làm ví dụ gì nhá bấm vào đây này kéo ảnh vào đây kéo ảnh vào đây đó anh chị bấm vào chọn ảnh cho mình à, chọn hình hình ảnh à, này đi đó anh chị thấy không hãy quên đi những cách mài thủ công khó khăn nhất mất nhiều thời gian thấy hay không đó rất tuyệt vời đó thì lần mình làm giống đối thủ thôi à đối thủ làm tiếp theo này à section tiếp theo đúng không nó là màu xanh nhạt này à mình để cho màu gì mình bấm dấu cộng tiếp này mình chọn section anh chị chú ý xem xem của, của nó có mấy cột à của nó có một ô sẽ thường bự thì mình cứ cho một ô trước này ô trước đúng không đó à màu sắc này đúng không màu nhạt nhạt bị đã copy màu tiếp mình kéo mình thả vào đây là do cái màu đây mình copy cái màu mình thả sang đây đúng không mình chọn là section này mình chọn kiểu và mình bấm vào đây và chỗ màu sắc này mình bấm vào đây và mình dán vào đây thấy chưa giống một đối thủ chưa à cái nút này đúng không tiêu đề nhảy nhảy đúng không thích tiêu đề nhảy cho tiêu đề nhảy đơn giản thôi anh chị chọn bấm vào chỗ này anh chị bấm chữ hết đinh đúng không chị ad này hết đinh này đây mình cho kiểu kiểu khác đi kiểu tiêu đề nhảy anh chị kéo thả vào đây đúng không đấy thấy chưa loại này đầu tây xoay xoay này đó gọi clip loại Ý, biến hóa loại rốt ok rốt đúng không thì chỗ này là cái gì đây và đây đúng không chỗ này tự nhập là và đây và đây màu chữ gì đây để cho cái màu bị cho mình để mua là một cái màu sắc là màu màu à, màu đỏ đúng không màu đỏ đi màu đỏ sau đó nhảy màu này cho màu đỏ nhá màu đỏ đi màu cam này đi màu đỏ mẹ đi bấm thoát ra ngoài này sau đó mình bấm bấm cập nhật này ở chị xem nhá à, <clears throat> xem chạy thử này chạy thử xem là cái à, nó biến hóa của gì nhá bấm sang đây này bấm ép làm lại nhé em làm lại này đấy thấy chưa nó chiếu vào này muốn đổi kiểu chữ nhảy đúng không mình bấm về này rồi anh chị chọn phần nội dung lại cho mình này chọn loại nhá à, dọn slide nó đấy chưa slide down từ dưới lên này à, từ trên xuống này à, chọn kiểu highlight này rồi chọn kiểu nó quay đi rồi clip này à rồi chọn kiểu là flip đấy, chọn kiểu lòng hoàng rồi chọn kiểu blink thấy chưa đấy đấy nó biến nó biến biến như vậy đấy hay không chị ơi đó tiếp theo là cho để tiêu đề chữ đúng không copy cái chữ này qua đây đúng không anh chị để bấm sang đây này là chọn chỉnh sửa văn bản kéo nằm dưới cái chữ này sau đó là dán vào thôi à, cái màu này là màu mặc định của nó đúng không đây là màu gì đây màu đỏ đúng không đơn giản chị chịu trong kiểu này chọn vào đây đó màu đỏ chữ đậm đúng không cho ra giữa đi chữ đậm thì anh chị chọn kiểu tirography này roboto đúng không cho đậm lên 700 đi đó nó đậm hơn nè đó ở dưới đây có hai section hai video đúng không chúng ta lại làm như sau chúng ta lại bấm vào đây bấm vào đây đúng không bấm vào đây rồi anh chị chọn gì à intersection anh chị kéo vào đây đấy nó lại có hai cột đúng không cột một cột hai tuần một là có một cái video đúng không ok tại cho video ở đây bấm dấu cộng ở đây video kéo thả vào đây và cột hai cũng có video thì cho tạo cũng cho video vào kéo thả video vào đây đúng không rồi video số 1 anh chị có đúng không là chỉ để nhập đường link youtube vào đó ví dụ đây để nhập đường link này vào sao chép đấy bị giá vào đây đúng không bên anh vậy bấm chỉnh sửa này bên anh vậy bấm vào đây này dán vào đây bấm vào cập nhật xem thử nhá kéo xuống này đấy thấy chưa đó đẹp chưa <laughs> đó rất đơn giản không chị đó thì bài tập của chị là gì là chị về anh chị phá nát cái ờ, landing page của mình cho mình nhé phá, phá tung cái cho mình phá tung hết cho mình đi nghịch hết đó, nghịch hết và nghịch xong nghịch xong nhá nghịch xong thì anh chị sẽ làm lại cho mình một landing pay hoàn thiện và không hiểu hỏi nhá, không thể hỏi nếu bây giờ mình dạy chị làm website làm từng bước từng bước một phải mất vài tháng nữa và năm nữa mới làm được nói thật đấy đối, đối với chị mà mới nha anh chị cách mà nhanh nhất đó là gì cứ làm nhá cứ cày tung tóe cho mình đấy section những chuyện nhớ thêm này đấy mình như mình mình thêm ấy mỗi section là một gì một nội dung khác nhau đúng không rồi lịch theo tiếp theo mình chưa ờ, để chị luyện tập xong nhá mình sẽ thông báo và chị phải cam kết với mình là chị hành động luyện tập nhá luyện tập luyện tập nhiều giờ thì chị mới có kết quả được ok không sẵn sàng luyện tập chị quyên thì khó không chị quyên này bà quyên bà trốn rồi bà đi ờ, cho con rồi con bú rồi thấy, thấy, thấy cái ngáo không ngáo chưa ngáo ngáo chưa chị thấy uh, giờ Dễ. làm, Dễ. đỡ đỡ hồi xưa hồi xưa ngồi viết cốt với bà luôn á đúng rồi dễ quá đâu làm này kéo thả dễ không à, hồi xưa ngồi viết viết cái gì á chị dạ. cũng phụ luôn ngày xưa là gì là anh chị phải lập trình phải viết code phải gì phải hiểu về xíu về gì ờ, lập trình xíu anh chị mới làm được bây giờ là nó tùy biến sẵn cho mình rồi kéo thả kéo thả rồi. nó tiêu lắm bởi vì sao cái này mình đánh giá là thì mình thấy là nó rất là tiện lợi cho anh chị Đó. thì ngày xưa mình làm cái landing page của phương với masterpiece ờ, là gì <clears throat> mình làm một nền, tảng khác nhá làm, làm nền, tảng gì thoai thi architect đây là nền tảng bị bắt giữ cái landing page này mình nó chuyển đổi quá cao chị ạ thì ừ. nền tảng nào cũng làm được như này hết làm được hết anh chị ạ giống nhau hết Đó. À, bây giờ nghỉ nhá nghỉ để anh chị uh, nghỉ để anh chị uh, luyện tập nhá bài tập của anh chị đấy nhá và anh chị hãy cài website cho mình và tung tóe cho mình phá tung lum tà hết cho mình đi phá website làm web làm nền page xóa đi làm lại mình tung tóe thôi mình từng tính năng một anh chị mò chị mẫm mình nghĩ nhá anh chị cách mình dạy chị này anh chị hãy sử dụng từng tính năng một này ví dụ mình có cái hình ảnh này đúng không mình kéo hình ảnh vào kéo hình ảnh xuống đây đúng không đó chị mò ơ kích thước ảnh này đây là cái gì nhỉ căn chỉnh rồi chú thích là gì nhỉ rồi là gì kiểu là cái gì ta nâng cao là cái gì ta cứ mò hết cho mình cứ phá nát tung tóe cho mình ok nhá bài tập gì ạ à? hoãn nghỉ thôi nghỉ chị Quyên chiều nay gặp nhá Quyên chiều nay mấy, mấy giờ rảnh hôm nay mình dành cho chị Quyên xíu chiều nay này ba giờ nhé ba giờ để mình sửa xong video rồi mình gửi cho lớp xong ba giờ gặp nhá